na e chinh xin chi pa tên na phê lang la ở lâu mà em cha chú chia sinh địa ơi xin sự khu son xia mang hàng là tam tươi tam tứ chín ba danh kia ô hàng là tam tứ chín ba danh kia, khỏe ơi quê ô phin la tôm xa é san nhìn chia tờ cho é quy nó phương suy e. tụi à e chính xin ta xin thế ơi bữa phương à nát sẽ giờ nào giang à na sen tao à song chim sầu chim sầu à bye bye anh nhận ô hàng là chim sầu à sa kung an sao e